sẽ nắm bắt được để chúng ta mua một căn nhà hoặc là xây một ngôi nhà hợp với mệnh chúng ta đã hợp thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta và tiếp theo đó là Phạm Hưởng sẽ chia sẻ cho quý vị đó là cung sinh là gì cung phi làm nữ là gì một người phải có hai cung thứ nhất đó là cung sinh thứ hai đó là cung phi đó là có hai cung Đấy. rồi là màu sắc phong thủy hướng nhà xây hướng nhà hướng nhà tắm hướng nhà bếp rồi tiếp theo đó là năm nào quý vị được tuổi xây nhà Rất là quan trọng Ở đây Phạm Hưởng Ở cái video này Phạm Hưởng chia sẻ 1995 Nhá Ất hợi Về phong thủy hướng nhà xây Làm và lưỡng luôn Người ta nói Xây nhà xem tuổi đàn ông Lấy vợ thì xem tuổi đàn bà Nhưng ở đây Phạm Hướng chia sẻ luôn tiện thể chia sẻ luôn cho cho lữ mạng về phong thủy nhà ở luôn tại vì sao nhiều khi á, là một cái ngôi một một cái gia đình nhiều khi không có nam giới không có nam giới thì dĩ nhiên chỉ có một nữ giới mà muốn xây nhà chọn tuổi ai thì chọn tới nữ giới ở trong cái ngôi nhà mà người lớn tuổi nhất trong cái ngôi nhà đó để đứng lên làm xây nhà đứng tuổi đứng tên động làm lễ động thổ xây nhà thì nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé đấy là chọn nữ nếu trong ngôi trong gia đình không có làm thì dĩ nhiên phải chọn người nữ lớn tuổi trong ngôi nhà để chúng ta làm vấn đề đó rồi 1995 ở đây ất hợi Lam mạng cung sinh của chúng ta đó là cung cấn Lam mạng là cung cấn Cung này gọi là cung sinh hoặc là cung tử vi nhé Rồi của nữ cũng là cung cấn Nữ 1995 cũng là cung cấn luôn nhá, cung sinh hay còn gọi là cung tử vi trọng đời chúng ta xem tử vi trọng đời thì phải xem cung này cung cấn xem tuổi vợ chồng cũng phải xem cung cấn đó là xem tuổi xem tuổi hợp đấy nhá đấy rồi thì chúng ta đã biết như thế rồi thì cái thế có còn cái cung còn lại là cung gì cung còn lại đó là cung phi bát chặt thì chúng ta phải tìm trong bát chặt thôi cái cung phi bắt chặt này nó có ý nghĩa như sau đó là đem gì chúng ta cải thiện về vấn đề đường tình cảm vợ chồng đường công dân sự nghiệp đó cái kiểu gì làm sao tìm được phạm hướng chia sẻ chúng ta lấy 1995 lấy 95 sinh của chúng ta chúng ta chia con số 9 cái con số 9 ở đây đó là cung bắt chặt là chia con số 9 khi quý vị chia con số 9 rồi thì nó sẽ ra con số như thế này là 221,6 quý vị sẽ lấy cái con đằng sau dấu phẩy đó là con số 6 lấy con số 6 mà lấy con số 6 để làm cái quái gì thì Phạm Hưởng chia sẻ luôn lấy con số 6 đó cha vào bảng bắt chặt bắt chặt phòng hướng đã làm sẵn rồi cha vào lam thì cha vào bảng con lam và lữ thì cha vào bảng con lữ cái con số 6 ở ở bên bảng lam là cung gì là cung khôn nhá Đấy, là cung khôn à 1995 ất hợi lam mạng cung phi bắt chặt đó là cung khôn con số 6 là cung khôn cung khôn thì quý vị sẽ chọn nó vào đây sẽ chọn nó vào đây ở đây cung khôn ở đây đó là con nhà hướng tây này là tây nam này rồi là chắn tây này tây bắc này rồi là đông bắc này thì ở đây la mạ 1995 thuộc quân nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh khi quý vị đã nắm bắt được là mình là Tây Tứ Mệnh thì phải làm sao? Phải lựa chọn một cái ngôi nhà hoặc là một miếng đất thuộc con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nhớ để ở nhá rồi tiếp theo chúng ta tìm con lữ chúng ta cũng lấy cái con số 6 đó chúng ta tra bảng ở con lữ tra bảng nữ ở đây cung khám nè ở bên bảng con lữ là cung khám thì cung khám thì quý vị sẽ xem trên đây là cung gì nó là cung gì cung khám ở đây đó là hướng chánh bắc cung khảm là hướng chánh bắc và hướng chánh đông chánh nam và hướng đông nam thì lữ mạng 1995 lại thuộc quân nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh hướng nhà tắm hướng nhà bếp và hướng nhà phải quay về quân nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh đấy nhá <laughs> rồi xong tiếp theo thì chúng ta là 1995 đó là sơn dầu hỏa mạng là mạng hỏa Phạm hướng chia sẻ luôn cho chúng ta về vấn đề màu sắc phong thủy màu sắc phong thủy chúng ta màu sắc phong thủy của mạng hỏa ở đây đó là màu xanh lục và đỏ hồng tím đây là những màu sắc phong thủy tương sinh tương hợp và mạng hóa bị khắc kỵ bởi màu đen và màu xanh nước biển Nha, màu đen và màu xanh nước biển là không được sử dụng khi chúng ta đã nắm bắt được cái màu sắc phong thủy rồi thì quý vị sử dụng màu sắc phong thủy đó để làm gì đó là để sơn nhà sơn cẩm mua xe theo màu sắc phong thủy và cuối cùng đó là sử dụng những trang sức phong thủy theo màu sắc phong thủy của bản mệnh chúng ta để làm gì để nó gia tăng thêm sự may mắn chiêu tài chiêu lập cho quý vị nhá rất là tốt rồi tiếp theo khi quý vị mà đã tìm được biết là cái ngôi nhà của chúng ta là Đông Tứ chặt hay Tây Tứ Mận rồi Nam ở đây 1995 đó là Tây Tứ chặt nhá Nữ là Đông Tứ chặt. Thì Phạm Hướng chia sẻ cho Lam trước bốn hướng có 8 hướng thì bốn hướng tốt và bốn hướng xấu Phạm Hướng chia sẻ hướng tốt nhất của Lam Mạo 1995 Ất Hợi nhá Hướng nhà tốt nhất nhá Đứng đầu đó là hướng Đông Bắc là hướng sinh khí hướng thứ hai đó là hướng chấn tây là thiên y hướng thứ ba là hướng chấn bắc là diên niên và hướng cuối thứ tư đó là hướng tây nam mà phục vị đó là bốn hướng tốt nhé của lam mạng tây tứ mệnh thế còn bốn hướng tốt của nữ mạng thì sao hướng tốt nhất của nữ 1995 ở đây đó là hướng đông lam là sinh khí tốt nhất hướng tốt thứ hai đó là hướng chánh đông thiên hy hướng thứ ba đó là hướng chánh lam là diên điên và hướng cuối cùng đó là hướng chánh bắc phục vị đây là bốn hướng tốt của nữ mạng rồi khi quý vị đã biết bốn hướng này rồi tốt rồi nhưng quý vị không hiểu được là bốn hướng tốt đó nó có ý nghĩa là gì đúng không phạm hướng chia sẻ luôn cho quý vị rồi nam và nữ luôn nhé cái hướng sinh khí á, hướng tốt thứ nhất là hướng sinh khí á, nó có ý nghĩa đó là sinh sôi nảy nở hanh thông Đấy. chủ sự vì hòa hợp thăng tiến nha đó đó là hướng sinh khí hướng tốt thứ hai đó là hướng biểu hiện biểu hiện sự thăng tiến tài lộc rồi là sự ờ, là sự hóa giải các vướng mắc trong các cuộc sống về mọi mặt ấy rồi là tiếp theo đó là được sự giúp đỡ nhá hướng hướng thứ hai là hướng thiên thiên y đấy là được sự giúp đỡ chưa rồi hướng thứ ba là hướng diên niên nếu quý vị mà quay hướng nhà về hướng diên niên ở đây có có ý nghĩa là vững vàng vững chắc thuận hòa êm đẹp may mắn đấy rồi là ờ, kinh doanh được thăng tiến tình duyên được êm đẹp thế còn hướng cuối cùng đó là hướng phục vị hướng phục vị ở đây có ý nghĩa là phục hồi những cái cái thứ xấu thành tốt phục hồi những uh, hung khí thành cát khí đó gọi là phục vị đó là bốn hướng tốt rồi Phạm Hướng chia sẻ với quý vị là bốn hướng xấu Hướng xấu thứ nhất Chẳng may quý vị mà xây nhà mà quay về hướng xấu thứ nhất đó là hướng ngũ quỷ Ngũ quỷ ở đây nó thể hiện cho sự quấy phá, quấy rối Đấy Rồi là nận đận khó thành Gặp nhiều trắc trở Đấy Mà đã khi gặp vào cái hướng ngũ quỷ này thì sẽ dễ gây ra là tai vạ Tranh cãi, thị phi rồi là chuyện vợ chồng sẽ bị gây gỗ tranh cãi xích mất dẫn đến ni tán đó là hướng xấu thứ nhất chẳng may mà quý vị quay hướng nhà về hướng ngũ quỷ hướng thứ hai đó là hướng lục xác hướng lục xác ở đây nó biểu hiện cho sự đứt đoạn chia ni thương tổn mất mát Đấy. rồi là hao tài tốn của gặp nhiều trở ngại nhá đó là hướng lục sát hướng cuối cùng đó là hướng họa hại chẳng may quý vị quay hướng nhà về hướng họa hại nó có ý nghĩa là mất mát hao tổn hao tiền đấy rồi là gặp nhiều họa hại khó khăn rồi là tình duyên bị chia cắt chia nìa bệnh tật thì lại gia tăng khí lực thì hao tổn Đấy, chẳng may quý vị mà đã xây nhà quay về hướng họa hại thì thôi rồi nó ảnh hưởng sức khỏe cái sức khỏe người ta bị giảm sút có nghĩa là âm thịnh dương suy cơ thể chúng ta mà âm mà thịnh hơn dương là suy yếu cơ thể bị suy nhược dẫn đến là bệnh tật liên miên chúng ta phải làm sao để cho dương khí nó cao hơn âm khí thì cơ thể chúng ta nó sẽ khỏe mạnh hơn dương nhiều sẽ khỏe mạnh nhé đấy là như vậy rồi thì ờ, phòng hướng khi chúng ta đã biết rồi đã biết được màu sắc phong thủy cung sinh cung phi rồi là biết mình con nhà hướng tây hay là hướng, hướng tây tư mệnh hay là đông tư mệnh rồi bây giờ làm sao bây giờ chúng ta đi tìm một cái ngôi nhà hợp với mệnh của chúng ta tìm một ngôi nhà tìm một miếng đất hợp với ta để làm gì để xây nhà xây nhà thì quý vị cần lưu ý điều gì khi chúng ta làm khi chúng ta mà xây nhà đó là năm xây nhà quý vị làm sao biết được năm nào chúng ta được tuổi xây nhà đâu biết được năm nào tốt với mình đâu đúng không tại sao là người ta nói là năm được tuổi xây nhà hay là năm được quyền xây nhà tại vì quý vị không phạm vào ba điều này thì cái năm nó là được tuổi xây nhà thứ nhất quý vị không phạm vào kim lâu thứ hai không phạm hoàng ngốc và thứ ba không phạm vào tam tai quý vị không phạm vào ba điều này có nghĩa là năm đó quý vị được tuổi xây nhà đúng không rồi khi quý vị đã được cái tuổi xây nhà rồi thì làm sao thì lại chọn cái tháng để xây nhà đúng không chọn tháng nào tháng nào cũng được hết trơn ấy quý vị đã được năm xây nhà thì bất kể tháng nào cũng có ngày tốt cho quý vị khởi công đó là lưu ý một điều là phải xem lịch âm tất cả đều là âm lịch hết nhé liên quan đến số mệnh chúng ta đều về lịch, lịch âm hết rồi khi chúng ta đã xem lịch âm ví dụ quý vị chọn tháng 3 chúng ta xây nhà thì dĩ nhiên ở trong cái tháng 3 đó nó có 30 ngày hoặc là 31 ngày 29 ngày gì đó nó sẽ có 4 ngày hoặc là 6 ngày giờ hoàng đạo 4 ngày hoặc 6 ngày có giờ hoàng đạo và có giờ hắc đạo quý vị biết giờ hoàng đạo là gì giờ hắc đạo là gì không biết Phạm Hưởng chia sẻ Cái giờ hoàng đạo ở đây đó là cái khung giờ Hoàng đạo đó là cái khung giờ của thần thiện cai quản Gọi là thần tốt cai quản Thế còn cái giờ hắc đạo Giờ hắc đạo đó là giờ của thần xấu cai quản Gọi là thần ác cai quản Trong khung giờ đó Thì ở cõi trên thì cũng có tiên tốt và tiên xấu ở dưới trần gian cũng vậy thôi có người tốt và người xấu nó đều có hai mặt thì chúng ta đã biết rồi đã biết là hoàng đạo tốt thì dĩ nhiên chúng ta phải tìm cái khung giờ hoàng đạo chứ chúng ta sẽ tìm một tháng đó chúng ta tìm ra một ngày có giờ hoàng đạo tốt để chúng ta làm lễ khởi công ví dụ như đa số chúng ta làm lễ khởi công thì phải làm ban ngày đúng không chẳng may trong cái 6 ngày đó Đấy, nó có những ngày nó, nó rơi vào ban đêm thì nói chung là chúng ta làm ban đêm thì nó cũng nói chung là nó cũng ảnh nói chung là nó không được thuận lợi thì chúng ta chọn cái ban, ban ngày chọn khung giờ hoàng đạo ban ngày chúng ta làm lễ đó thế thôi rồi khi chúng ta chọn được cái khung giờ hoàng đạo đó rồi chúng ta khởi công thì như sau chúng ta làm một cái lễ bày lễ đó ở trong cái miếng đất chúng ta chính cái người chủ của miếng đất đó là người phải làm lễ trong khung giờ hoàng đạo trở đi nhé làm lễ trong cái khung giờ hoàng đạo là giờ của thần tốt khi thần tốt mà khai quá thì chúng ta mưu sự dễ thành cầu gì được đấy nhá đó là thần tốt là giờ hoàng đạo đấy rồi khi chúng ta làm lễ xong chúng ta chỉ có một mình chúng ta thôi là người đầu tiên dùng cuốc dùng xẻng động vào miếng đất đó có nghĩa là xúc vài ba xúc đất hoặc cuốc vài ba cuốc đất vào cái miếng đất đó đó là xong xong cái việc động thổ xong rồi chúng ta thu gom hết bảy vị vô phần còn lại để dành cho thợ nó làm nhưng lưu ý một điều rằng trong thời gian xây nhà trong thời gian xây nhà quý vị hạn chế không được để một ngày nào ngưng hoạt động có nghĩa là chẳng may mà cái thợ xây á, nó bận một công việc gì đó nó nghỉ mất hai ba ngày thì trong hai ba ngày đó chúng ta trong ngôi nhà chúng ta không được khởi công không được xây dựng nó sẽ ảnh ảnh hưởng rất là nhiều đến về cái môi trường xấu thì chính chúng ta là người hóa giải tại vì sao trong cái trong cái khoảng mấy ngày không ai làm việc trong cái ngôi nhà đó thì nói chung là về cái khí á, âm khí những thứ những thứ xấu nó sẽ tới khu vực đó nó ám ngôi nhà ta những khí xấu nó lai vãng tại vì sao tại vì chúng ta là chưa hoàn công chưa có ngôi nhà thật sự chúng ta chưa thỉnh chưa làm cái lễ chưa làm lễ cái bát hương để chúng ta thỉnh thổ địa ông cáo ông táo để làm gì để là cai quản và che chở ngôi nhà đó để xua đuổi những khí xấu đúng không đó chúng ta là phải người hóa giải hóa giải bằng cách nào trong những ngày nghỉ thợ nghỉ không làm gì thì chúng ta là người chính chúng ta là người ở trong ngôi nhà đó chúng ta làm việc gì đó chỉ cần ở ở trong ngôi nhà đó chúng ta làm một việc gì đó có thể là chúng ta xếp gạch nhặt rác quét dọn thế thôi không cần gì nhiều chỉ cần 15 20 phút trong một ngày đó thôi có nghĩa là chỉ cần ở trong ngày đó coi như là ngày nào cũng có người ở khu vực đó thì nó sẽ vẫn đem lại nhiều cắt khí cho chúng ta nhé không bị ảnh hưởng là vì vấn đề là bị trì trệ hay bị là đứt đoạn trong cái vấn đề thi công đó thì phòng hướng chỉ khuyên như vậy thôi chúng ta càng kiêng cử được nhiều thì càng tốt cho ngôi nhà chúng ta càng tốt cho chính mệnh chúng ta nhé thì thôi thì phạm hứa xin ờ, tạm dừng cái video tại đây cũng mong là cái video này đem lại cho quý vị tuổi 1995 Lam và Lữ nắm bắt được hướng nhà xây của mình màu sắc phong thủy của mình năm nào được xây nhà đó đến với phong thủy nhà ở phạm quang hướng thì phạm quang hướng luôn luôn cho quý vị sự viên mãn nếu quý vị thiện trí xem và nắm bắt được những cái gì mình cần phải làm thì quý vị quý vị cũng đã hiểu rồi cái gì hợp với mình thì cái gì nó cũng tốt cả khi chúng ta ở trong một cái ngôi nhà mà hợp với mệnh chúng ta thì chúng ta làm việc gì cũng thành công làm việc gì cũng thấy thoải mái cũng thấy yên tâm Đấy. giống như quý vị mà lấy vợ hoặc lấy chồng chọn được một tuổi hợp với tuổi mình thì dĩ nhiên cái gì nó cũng hợp rồi cái gì nó cũng tốt cả đó về vấn đề là hợp đấy thì thôi rồi phòng hướng xin chấm dứt cái video tại đây nhá hẹn quý vị ở cái video tiếp theo xin chào tạm biệt